Đại địa linh văn lăng nghiêm thần chú Thần chú lăng nghiêm ngữ ngôn linh diệu của trời đất Hiện tại tôi sẽ giảng về thần chú lăng nghiêm cho quý vị Trong trăm ngàn muôn kiếp chưa có ai giảng giải Và dẫu có giảng qua một lần cũng không dễ dàng Pháp hỏi giảng thần chú lăng nghiêm này thật hy hữu vì khó lòng mà gặp được Khi giảng giải Tôi biết rõ rằng không ai hiểu rõ những điều đã được giảng Dẫu có ai nghĩ rằng hiểu rõ Nhưng thật ra họ không hiểu Có người tưởng nghĩ rằng đã hiểu Nên không chú ý Nhưng họ cũng chẳng hiểu thật sự Trong Phật giáo Thần chú Lăng Nghiêm được xem là một bài chú tối quan trọng Vì là vua trong các thần chú Cũng là thần chú dài nhất Thần chú này quan hệ với sự thảnh suy của Phật giáo Nhờ linh văn của thần chú Lăng Nghiêm mà trời đất không bị đoạn diệt Linh văn thần chú Lăng Nghiêm duy trì được việc Thế giới tránh ngày tật thế Đó là lý do tại sao tôi thường bảo rằng Nếu còn một người tổng thần chú Lăng Nghiêm Thì thế giới và Phật Pháp không bao giờ bị hủy hoại Ngược lại Khi không còn ai tổng trì nữa thì thế giới sẽ nhanh chóng bị hủy hoại vì chánh pháp không còn trụ thế. Hiện tại có một hãng thiên ma ngoại đạo bảo rằng Kinh Lăng Nghiêm và Thần Chú Lăng Nghiêm là giả. Chúng sai ma con và ma cháu xuống rao đồn những tin thất thiệt để khiến con người không còn tin vào Kinh Lăng Nghiêm và Thần Chú Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm và Thần Chú Lăng Nghiêm là một bộ kinh chú rất quan trọng cho việc tồn vong của chánh pháp. Đức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm do vì thần chú Lăng Nghiêm. Không có cách gì để giải thích hết về tầm quan yếu của kinh Lăng Nghiêm và thần chú Lăng Nghiêm. Cho đến cuối đời vĩ lai cũng không thể thuyết hết công đức và diệu dụng của kinh Lăng Nghiêm và thần chú Lăng Nghiêm. Nên bộ kinh chú này thật không thể nghĩ bàn. Nói chung, kinh Lăng Nghiêm tán thán thần chú Lăng Nghiêm. Nếu vẫn còn một người trì tụng thần chú lăng nghiêm thì thiên ma ngoại đạo không thể dám công khai xuất đầu lộ diện. Vì chúng sợ nhất là thần chú lăng nghiêm. Nếu không còn ai tụng thuộc lào thần chú lăng nghiêm thì yêu ma quỷ quái xuất đầu lộ diện. Chúng làm những chuyện tồi bại mà người đời không bao giờ nhận ra. Hiện tại, do còn người vẫn tụng thuộc thần chú này nên yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện nơi thế gian. Do đó, nếu muốn giúp thế giới không bị hủy hoại Phải mau niệm thần chú lăng nghiêm và tụng kinh lăng nghiêm Để giúp chánh pháp được trụ lại thế gian lâu dài Hôm nay bắt đầu giảng thần chú lăng nghiêm Chữ lăng nghiêm được dịch là cứu cánh kiên cố Toàn danh tử của thần chú này là Maha Tát Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni Hay Phật Đảnh Quang Minh Maha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần Chú Phật đảnh tức là hóa Phật trên đảnh nhục kế của Phật Thích Ca. Thần chú này vi diệu không thể nghĩ bàn. Thần chú này hàng phục thiên ma và chế ngự ngoại đạo từ đầu đến cuối. Mỗi câu đều là pháp môn tâm địa của chư Phật. Mỗi câu có mỗi công dụng, mỗi chữ có mỗi điểm thâm áo vi diệu. Tất cả đều có thần lực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần tụng niệm một câu, một chữ, một hội hay toàn thần chú cũng đều khiến trời rung đất chuyển Quỷ thần khóc Yêu ma lánh xa Lĩ mỹ độn hình Ánh hào quang trên đỉnh nhục kế của Đức Phật Biểu thị cho thần lực của thần chú Tức là có khả năng phá trừ tất cả màn đêm tâm tối Và khiến hành giả thành tựu tất cả công đức lành Nếu thọ trì thần chú này Thì tương lai nhất định sẽ thành Phật Chứng đắc ngôi vô thượng Chánh đẳng chánh giác nếu thường tổn trì thần chú này Thì sẽ tiêu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp Đó là diệu dũng của thần chú Lăng Nghiêm Maha là tiếng phản dịch là đại Tại sao gọi là đại? Vì thể tướng dũng của thần chú này vĩ đại Thể biến khắp mười phương nên gọi là đại Dũng bao trùm tận cùng hư không khắp pháp giới Tướng tức là vô tướng Nhưng vô tướng mà vô bất tướng không có tướng mà chẳng không có tướng Dũng cũng có thể gọi là không có dũng Tận cùng khắp pháp giới không có gì là chẳng dũng Dũng tức là đại dũng Tướng tức là đại tướng Thể tức là đại thể biến khắp mười phương và tận cùng hư không pháp giới là nghĩa của chữ ma ha Tác đát đà cũng là tiếng phạn Dịch là bạch, trắng Nghĩa là thanh tịnh không có nhiễm ô Thần chú Lăng Nghiêm là pháp trắng sạch, thanh tịnh không có nhiễm ô. Bát Đát là cũng là tiếng Phạn, dịch là tán cái, tức là lộng dù. Tán cái là ví dụ, diệu dụng của tán cái này là che trùm muôn đức. Nghĩa là bảo vệ tất cả người có nhân đức. Ai có đức hạnh thì sẽ gặp thần chú này. Những ai thiếu đức thì không thể gặp được pháp này. Thế nên có câu tam quan phổ chiếu thấu tam tài Diêm phù thế giới nhĩ bất lai Đại đức đại thiện năng ư đắc Vô đức vô thiện bất minh bạch Tạm dịch ba hào quang chiếu khắp ba tài Thế giới diêm phù bản không qua Đức lớn lành lớn mới đạt được Thiếu đức thiếu lành không hiểu đâu ba hào quang chiếu khắp ba tài Nơi đây ba ánh hào quang không phải bàn về mặt trời, mặt trăng, tinh sao Mà có nghĩa là khi tổng thần chủ lăng nghiêm Thân khẩu ý của quý vị phóng ánh hào quang Ba tài tức là bàn về trời, đất, con người Thế giới diêm phù bạn không qua Nghĩa là tìm kiếm xuyên suốt thế giới diêm phù Mà không thể tìm thấy ánh sáng đó Tuyệt đối phải trì tổng thần chú này mới đạt được ánh sáng đó Đức lớn lành mới đạt được Nghĩa là có đức hạnh cao và cả nghiệp lành nhiều mới gặp pháp môn này Thiếu đức thiếu lành không hiểu đâu Nghĩa là nếu thiếu đức độ và không vung trồng đủ công đức Thì dẫu có đối mặt mà quý vị vẫn đánh mất cơ hội Ngay trong tầm tay mà để đánh mất Thấy vàng mà nghĩ lầm là đồng Thấy kim cương mà cho là thủy tinh Không thể nhận ra Xem qua thần chú lân nghiêm xong mà chỉ cho là tầm thường Nên không biết được châu báu quý giá nhất trong các hạt châu báu Và vi diệu nhất trong các sự vi diệu Không biết rõ hết được công đức không thể nghĩ bàn của thần chú lăng nghiêm Có ánh sáng màu đỏ xoáy cuộn bên cạnh ba ánh hào quang thanh tịnh của ba nghiệp thân khẩu ý Tụng thần chú lăng nghiêm tự nhiên có màu đỏ cuốn xoáy xuất hiện Thế nên có câu Tiên đóa hồng liên hộ trụ thân Tỏ câu kỵ trước hắc kỳ lẫn vạn yêu nhất kiến vạn viễn đó Tế công pháp sư hữu diệu âm tạm dịch Xen đỏ ngàn cánh hổ trì thân Ngồi vẫn trên lưng kỳ lẫn đen Muốn yêu ma vừa thấy trốn xa Pháp sư tế công có diệu âm Xen đỏ ngàn cánh hổ trì thân khi tụng 29 câu chú đầu tiên của thần chú Lăng Nghiêm thì có cảnh giới xuất hiện. Hóa sen đỏ ngàn cảnh phóng ánh sáng đỏ hộ trì thân của quý vị. Ngồi vững trên lưng kỳ lẫn đen. Người trì thần chú Lăng Nghiêm tự cảm thấy dường như ngồi trên lưng kỳ lẫn màu đen. Muôn yêu ma vừa thấy trốn xa. Dẫu loại yêu ma quỷ quái nào cũng đều bỏ chạy vì không dám đối đầu với tướng đại oai đức này ai ai cũng biết pháp sư thế công pháp sư chuyên dùng một đoạn chú văn để hàng phục thiên ma và chế ngữ ngoại đạo rất là linh nghiệm nên bảo pháp sư tế công có diệu âm đoạn chú văn đó cũng dạy chúng ta quỷ y tất cả chư phật bồ tát thánh văn duyên giác tận cùng khắp hư không pháp giới đấy cũng là đoạn hỗ trì tam bảo thế nên Vừa niệm đoạn thần chú này thì yêu ma quỷ quái đều bỏ chạy lánh xa ra ngoài mười dặm. Không những chỉ mười dặm mà chúng thối lui cho đến khi không còn chỗ thối lui. Từ đó, chúng không còn dám tác quay tác quái và bị bắt buộc phải sống đàng hoàng. Đó là ý nghĩa đại khái của đoạn thần chú này. Nếu bàn chi tiết thì vi diệu không thể nghĩ bàn. Áo diệu vô cùng tận nan sang Kim can mật tích ngữ bổn tánh lai Lắng nghiêm chú lý hữu linh diệu Ngũ nhãn lục thông đạo phàm khang Tạm dịch Vô cùng áo diệu khó suy lượng Lời kiếm can mật tích từ bổn tánh Trong chú lăng nghiêm có linh diệu Ngũ nhãn lục thông khai đạo phàm Vô cùng áo diệu khó suy lượng Thần chú lăng nghiêm vô cùng thâm áo vi diệu sự biến hóa của thần chú cũng không thể nghĩ bàn và không thể suy lượng Lời kiếm can mật tích từ bổn tánh Thần chú lân nghiêm là thần chú bí mật trong sự bí mật Nghĩa là kim can mật tích đến hỗ trì thần chú Cội nguồn của bổn tánh chính là Phật tánh trong tự tánh xuất hiện Trong chú lăng nghiêm có linh diệu Thần chú lăng nghiêm cũng được gọi là linh văn Nghĩa là văn tự linh nghiệm vì đặc biệt có linh nghiệm và thần lực nên nói rằng trong thần chú lăng nghiêm có sự linh nghiệm vi diệu ngũ nhãn lục thông khai đạo phàm nếu thường nhất tâm chuyên trì tụng thần chú này thì sẽ mở ngũ nhãn gồm có dục nhãn thiên nhãn huệ nhãn pháp nhãn phật nhãn lục thông gồm có thiên nhãn thông thiên nhĩ thông thần túc thông túc mạng thông Thả tâm thông lẩu tận thông Kể đến sẽ cảm nghiệm sự biến hóa không thể nghĩ bàn Và không thể suy lường của những cảnh giới khác nhau Mà hầu hết những người phàm tục đều không thể biết đến Do đó tôi hy vọng mọi người đều tụng đọc Kinh Lăng Nghiêm và học thuộc thần chủ Lăng Nghiêm Tại sao yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện khi quý vị tụng thần chủ Lăng Nghiêm? Vì thần lực quá lớn lao đến đổi không có nơi nào trong tận cùng hư không khắp pháp giới là không có ánh hào quang của thần chú tràn ngập chiếu đến. Thế nên, nếu còn người tụng thần chú này thì còn người hỗ trợ cho chánh khí của trời đất. Một người trì tụng thì tạo năng lực của một người. Trăm người tụng thì tạo trăm năng lực. Nhờ đó mà yêu ma quỷ quái trên thế gian này đều phải sống đàng hoàng. Vì vậy, Càng có nhiều người trì tụng thần chú này thì càng tốt hơn. Đấy là thần chú vô thượng. Tại sao gọi là vô? Vì thần chú này cao siêu sáng ngời vô cùng tận và ánh sáng hào quang chiếu đến cực điểm mà không có loại ánh sáng nào tỏ sáng bằng, nên gọi là vô. Tại sao gọi là thượng? Vì không có gì cao thượng tôn quý bằng, nên gọi là thượng. Thần nghĩa là không thể nghĩ bàn và oai linh khó suy lượng. Chú nghĩa là cảm ứng đạo giáo, khi tụng thần chú thì sẽ có cảm ứng. Phật đảnh quang minh ma ha tác đát đa bát đát la vô thượng thần chú Nghĩa là ánh hào quang từ đảnh nhục kế của Phật phóng ra giống như cây dù trắng lớn che chở và hộ trì tất cả chúng ta Những ai trì tụng thần chú không ai hiểu rõ thần chú này hay giải thích từng câu và từng chữ được. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn hiểu rõ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giải thích. Thần chú Lăng Nghiêm không thể được giải thích trong một năm, hai năm, ba năm hoặc ngay cả mười năm mới xong. Hiện tại tôi giải thích ý nghĩa tổng quát về thần chú này. Thần chú này có năm hội để tượng trưng cho năm phương như Đông, Tây, Nam, Bắc, chính giữa Phương Đông là bộ kim cang với Phật A Súc làm giáo chủ Phương Nam là bộ Bảo Sanh với Phật Bảo Sanh làm giáo chủ Trung ương là bộ Phật với Phật Thích Ca làm giáo chủ Phương Tây là bộ Liên Hoa với Phật A Di Đà làm giáo chủ Phương Bắc là bộ Yết Ma với Phật Thành Tửu làm giáo chủ Năm bộ này quản lý năm đại quân của quỷ ở năm phương vì năm loại ma này nên chư Phật phân ra năm hướng để trấn áp chúng. Nếu không có chư Phật, ma quân đều xuất hiện nơi thế gian. Thế nên, quý vị vừa tụng một biến thần chú Lân Nghiêm thì năm đại ma quân ở năm hướng liền đưa đầu nạp mạng, tử hành chân chánh, không dám chống lại oai lực của thần chú này. Nhờ có đủ năm bộ nên thần chú này mới tối vi diệu không gì sánh bằng tuy nhiên trở nên chấp trước bằng ngược lại sẽ không còn vi diệu trong năm hội thần chú Lăng Nghiêm có hơn 30 bộ pháp Xưa kia ở vùng Mãn Châu Lý do tôi chữa trị được bệnh tật cho dân chúng Tất cả đều nhờ vào oai lực của thần chú Lăng Nghiêm Xong Không thể tùy tiện lạm dụng thần chú này Nếu lạm dụng thì không thể dùng hết được Vì ngay trong đó có hơn 30 bộ pháp khác nhau đây là bàn đại khái Nếu bàn chi tiết thì có hơn 100 loại Trong những pháp đó có pháp thành tựu Nghĩa là trì tụng thần chú lăng nghiêm Thì dẫu tu pháp môn nào cũng đều thành tựu Dẫu cầu việc gì Tất cả sẽ đều thành tựu như ý nguyện Lại nữa Có pháp tăng ích Ví dụ Khi tu hành Nếu đạo tâm chưa vững thì nhờ trì tụng thần chú này mà tăng trưởng trí huệ, tâm bồ đề, nguyện lực, tất cả đều được tăng trưởng. Khi tụng trì thần chú này, tất cả sở cầu của mình đều có thể được tăng thêm. Đối với sở cầu của người khác cũng như thế. Pháp tiêu tài, tụng trì thần chú này thì không còn thiên tai hoạn nạn. Giả sử có người đáng lẽ phải bị chết đuối trên biển cả nhưng nhờ tổng trì thần chú này mà được thoát chết. Hoặc giả ngồi trên một chiếc thuyền sắp bị chìm, nhưng nhờ tổng trì thần chú này mà thuyền không chìm. Hoặc giả đáng lẽ phi cơ sẽ bị rơi, nhưng nhờ trì tổng thần chú này mà phi cơ tránh được tai nạn. Tuy nhiên, phải chính tự mình chịu trách nhiệm diệt trừ những tai họa ngay trong nội tâm. Những tai họa đó là gì? Nếu chỉ dựa vào thần chú mà trong tâm lại khởi vọng tưởng Giữ những tâm niệm xấu xa Có đầy tạp niệm và dục niệm không thanh tịnh Thì quý vị thật chưa diệt trừ tai hoạn ngay trong nội tâm Trong trường hợp đó Dẫu tổn chú gì cũng vô dụng Nếu muốn tránh tai hoạn Trước hết Phải thanh tịnh hóa tâm niệm Đó mới là việc diệt trừ tai hoạn chân chánh Dẫu có niệm chú nào cũng không linh nghiệm Nếu trong tâm vẫn đầy tràn tham lam Sân hận, sĩ mê Do đó Tâm niệm rất là quan trọng Nhất định phải giữ tâm từ bi hiền hòa lương thiện Nguyện muốn trợ giúp người khác Pháp câu triệu Được dùng để bắt thiên ma ngoại đạo khi gặp chúng Giống như cảnh sát bắt kẻ phạm tội Pháp câu triệu này bắt những yêu ma quỷ quái bỏ chạy sau khi hại người ở nơi này, tạo việc xấu ở nơi khác, khiến người sinh bệnh hoặc gây tai nạn. Khi tụng trì thần chú này, tất cả thiện thần hộ pháp tam bộ quỷ thần, 84.000 kim cang tạng Bồ Tát đều có thể bắt yêu ma quỷ quái dẫu chúng có chạy xa đến đâu. Dẫu như thế, đôi khi chúng không khuất phục nên quý vị phải dùng mọi phương tiện để giáo hóa chúng Nếu cưỡng bức áp chế để hàng phục chúng Thì đó là phương pháp thấp hèn không tốt Phương pháp hay nhất là không dùng thế lực để áp bức hay tranh đấu với chúng như loài Atula thường thích tranh hơn thua. Dẫu rõ ràng có đủ oai lực để hàng phục chúng, nhưng không nên lạm dụng. Phải dùng đức độ để cảm hóa và giáo hóa chúng. Pháp hàng phục Má cũng có thần thông và chú thuật Quý vị tụng chú Chúng cũng tụng chú Tuy nhiên Cái tụng thần chú lăng nghiêm quý vị phá hết tất cả chú thuật của chúng Và hàng phục được chúng Dùng oai lực của thần chú này để khiến chúng phải đàng hoàng Trước kia Tôi đã từng nói với quý vị rằng trong thần chú này Có vài câu chú phá được lưới võng của ma quân Tại sao khi tổng trì thần chú Lân Nghiêm Thì chú của tiêu phạm thiến vô hiểu nghiệm Vì nhờ oai lực của năm đại tâm chú Năm đại tâm chú đó là tâm chú căn bản phá vỡ tất cả chú thuật của thiên ma ngoại đạo Dẫu chúng có chú thuật gì Một khi quý vị tụng câu chú đó thì liền phá được chú thuật của chúng Khiến vô hiệu hóa tà thuật Nếu muốn ra giá pháp này Cả triệu đô cũng chưa xứng Xong vì thấy quý vị có chút ít tâm thành Tôi truyền pháp này mà không lấy một xu Kết luận Dẫu tu pháp nào Phải nên giữ tâm bồ đề vô thượng Tâm đại từ đại bi Đại hỷ đại xạ Chế dùng oai lực để trấn áp người khác Hãy yêu ma quỷ quái Pháp kiết tường tổng trì thần chú này Thì tất cả sự việc đều tùy tâm như ý thật kiết tường may mắn Tôi sẽ giải thích rõ những pháp này cho quý vị Dẫu có giảng nhiều năm mà vẫn không thể giảng hết những điểm hay của thần chú này Tất cả mười phương chư Phật đều sinh xuất từ thần chú này Nên có thể gọi thần chú Lăng Nghiêm là mẹ của chư Phật Mười phương các đức như lai đều nâng y thần chú này Mà thành tựu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác các ngài ứng thân nhiều như số buổi vi trần ở các cõi nước để chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sanh thọ ký cho chúng sanh trong mười phương cứu độ chúng sanh thoát khổ khiến tất cả chúng sanh đại tiểu quyền thừa đều được giải thoát tất cả các ngài đều nhờ nương y vào oai lực của tâm chú lăng nghiêm nếu muốn chứng đắc quả a la hán phải tụng trì thần chú này thì mới tránh ma sự trong thời mạt Pháp. Nếu có ai học thuộc thần chú này hay khuyến khích người khác học thuộc thì lửa không thể đốt người đó và nước không thể làm họ chết đuối. Dẫu thuốc độc nặng nhẹ đến đâu cũng không thể hại được họ. Đối với những ai thường tụng trì thần chú này, thuốc độc sẽ biến thành nước cam lồ khi vừa vào miệng. Người tụng trì thần chú này sẽ không tái sinh vào những chỗ xấu xa Dẫu có muốn cũng không được Tại sao? Vì thần chú này Giữ quý vị lại mà không cho đi đến những nơi đó Dẫu không bao giờ tích tụ được công đức Khi tụng trì thần chú Những chư Phật trong mười phương Sẽ ban bố công đức lành cho quý vị Có phải đáng giá chăng? Đó là do thường trì tụng thần chú này thôi Ngoài ra Nếu thường trì tụng quý vị sẽ luôn luôn được sanh vào nơi và đúc chư Phật ra đời, cũng như huân tu dưới sự giáo huấn của các ngài. Giả sử tâm niệm thường bị tán loạn không thể chuyên nhất hay phát sinh định lực. Nếu tâm tưởng về thần chú lân nghiêm rồi dùng miệng để trì tụng, thì Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương sẽ ẩn hình chú ý hộ trì quý vị, cho đến khi tâm tán loạn tiêu dần và phát khởi định lực các ngài sẽ ẩn hình hỗ trợ quý vị khai mở trí huệ và chuyên tâm nhất ý đến độ tỏ ngộ hoàn toàn về tất cả sự tình trong 84.000 hàng hà xa số kiếp. Nếu quý vị tụng thần chú lăng nghiêm đến độ tụng thuộc lòng để hòa nhập vào với thần chú, thì tâm của quý vị là thần chú và thần chú cũng là tâm của quý vị, tức là đắc được tám mũi trì chú và sự tổng độc trôi như nước chảy cuồn cuộn không ngừng. Nếu hành được như thế thì tệ lắm là trong bảy đời thường được giàu sang như những trùm tư bản có các mỏ dầu ở Mỹ. Quý vị có thể bảo, Ồ thật tuyệt hảo, tôi sẽ học thần chú Lân Nghiêm ngay lập tức. Bảy đời trở thành nhà tỷ phú thì chẳng có sao đâu. Nếu ích kỷ như thế, không nên học thần chú Lân Nghiêm để làm gì? Bảy đời trôi qua mau như chớp mắt Người thường trì tổn thần chú Lân Nghiêm Phải hy vọng đạt được những gì Phải hy vọng đạt được quả vị Phật Vô thượng chánh đẳng chánh giác Chớ quá nhỏ nhoi Thật ra Những ai thường trì tổn thần chú Lân Nghiêm Chính là hóa thân Phật Không những là hóa thân Phật Mà còn là hóa thân Phật Ngay trên đỉnh nhục kế của Ngài Nghĩa là hóa thân Phật ngay trong hóa thân Do đó Chỗ vi diệu của thần chú Lân Nghiêm thật không thể nghĩ bàn Bất cứ nơi nào có người chân thành trì tụng thần chú Lân Nghiêm Thì nơi đó sẽ có một cây dù trắng lớn che đỉnh đầu của hành giả đó Nếu công phu thâm sâu, cáo tột Thì khi vừa khởi niệm trì tụng thần chú Cây dù trắng lớn đó sẽ hiện ra trong khoảng ngàn dặm che trên đỉnh đầu của quý vị Để bảo hộ tránh khỏi thiên tai hoạn nạn nếu chỉ có công phu chút ít Thì dù trắng Sẽ che trên đỉnh đầu Để bảo vệ quý vị Nếu là vị đại đức cao tăng Thì khi tụng trì thần chú này Cả quốc gia đều được thanh bình Không gặp những thiên tai Hoặc giả nếu không tránh được Thì thiên tai hoạn nạn lớn sẽ chuyển thành nhỏ Và thiên tai hoạn nạn nhỏ sẽ không xảy ra Dẫu quốc gia có bị chiến tranh Đói khát Bệnh dịch hãy giật cốt tất cả đều sẽ được tránh khỏi. Giả sử viết và dán thần chú lăng nghiêm bốn cửa thành hoặc trên ủ gác hoặc những đài cao. Giả sử quý vị có khiến cho dân chúng kính ngưỡng và mến thích thần chủ lăng nghiêm mà họ cung kính đảnh lễ và nhất tâm cúng dường thần chú này thể như cúng dường chư Phật. Giả sử có thể khiến mọi công dân mang thần chú này trong mình hoặc trì giữ trong nhà. Nếu làm được như thế Tất cả thiên tai hoạn nạn sẽ tan biến Bất cứ nơi nào có thần chủ lân nghiêm Trời rồng đều vui mừng Thế nên Nơi đó sẽ tránh khỏi bão lụt Mùa màng ngũ cốc đều được phong phú Dân chúng sẽ sống an lạc thanh bình Đó là lý do tại sao tôi nói rằng Công đức và diệu dụng của thần chú này Thật không thể nghĩ bàn Không thể tưởng tượng đó là nơi vi diệu của thần chú này Nếu phá giới trọng thì không thể kết lại Tuy nhiên Nếu tụng trì thần chú năng nghiêm Thì sẽ được thanh tịnh trở ngại Xong Khi tôi nói rằng tụng trì Không có nghĩa là tụng qua loa Mà phải đạt trì chú tam muội Thần chú phải được lưu xuất từ tâm niệm Và quy về nơi tâm niệm Đó là thần chú là tâm Và tâm là thần chú Tâm và thần chú đều nhất như Hợp thành một thể mà không có sự phân biệt Dẫu có muốn quên thần chú đi Nhưng không thể nào quên được Đó gọi là không niệm mà niệm Hay niệm mà không thấy mình niệm Nếu dẹp trừ hết tất cả tạp niệm Thì đó là tâm niệm trì tụng thần chú lăng nghiêm Tâm niệm hợp nhất với thần chú Mà không còn vọng niệm thứ hai nào Bây giờ Muôn vật diễn thuyết nghĩa là đại thừa Tiếng gió hiu hiu và dòng nước chảy róc rách đều là tâm chú của thần chủ Lăng Nghiêm. Nếu đạt đến cảnh giới đó và dẫu có phạm giới, thì giới thể vẫn được thanh tịnh trở lại. Nghĩa là không cần thỏa giới trở lại. Nếu không muốn tu hành tinh tấn hay không muốn nghiên cứu Phật Pháp, nhưng trì tụng thần chú trong một thời gian thì tự nhiên quý vị sẽ phát tâm tu hành tinh tấn. Những ai thiếu trí huệ, tụng trì thần chú này thì sẽ khai mở trí huệ nếu sự tu hành chưa được thanh tịnh vì hủy phạm trai giới nhưng nếu không quên trì tụng thần chú này thì tịnh giới sẽ mau chóng được phục hồi nếu phạm giới trước lúc trì tụng thần chú này thì một khi nhất tâm tụng trì thần chú dẫu là tội khinh hai trọng đến đâu bao gồm những tội không thể sám hối như bốn tội ba la di ngũ nghịch bốn hay tám tội bị đuổi khỏi tăng đoàn sẽ đều được tiêu trừ hoàn toàn mà không còn một mảy lông tội lỗi nào. Do đó, tôi nói rằng năng lực của thần chú Lăng Nghiêm thật không thể nghĩ bàn. Có người nhận biết sự linh ứng và dữ dụng của thần chú Lăng Nghiêm nên chỉ chú tâm trì tụng nhưng lại bỏ qua tất cả những phương pháp tu hành khác. Đó thật là thái quá. Đối với việc tu đạo Dẫu tu pháp môn nào Phải y theo trung đạo Chớ tu hạnh giải đãi hay thái quả Tuy thần chủ Lăng Nghiêm rất linh nghiệm Nhưng cũng phải tu thiền định Kinh Lăng Nghiêm giảng thuyết về sự nhiễm màu của thần chủ Lăng Nghiêm Nhưng cũng giảng giải về pháp môn nhĩ căn viên thông Phản văn văn tự tánh Nghe lại tánh nghe của mình Đó cũng là pháp môn tối trọng yếu Đáng lúc trì tụng thần chủ Quý vị cũng nên nghe lại tánh nghe hay phản chiếu lại ánh sáng tự tâm của mình Có phải bên trên tôi đã nói rằng khi trì tổng thần chú là tâm niệm và tâm niệm là thần chú chăng? Thần chú và tâm niệm không thể tách rời nhau được Tâm niệm và thần chú tuy hai nhưng chẳng phải hai Nếu đạt đến đó thì dẫu cầu mong điều gì Tất cả sẽ được thành tựu và như ý nguyện một khi thể nhập thần chú vào tâm niệm Thì chính là đạt được thiền định tám muội Và định lực chân chánh Đó là điều mà mỗi chúng ta phải nên biết rõ Mỗi câu trong thần chú lăng nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa Mỗi nghĩa đều có vô lượng công năng Nên biết rằng Thần chú lăng nghiêm là linh văn Trong trời đất là pháp bảo vô thượng Là châu báu cứu mạng tất cả chúng sinh là linh văn giữa các linh văn và bí mật trong các sự bí mật. Thần chú này bao trùm muôn vật, trên thì đến mười phương chư Phật, dưới thì tới địa ngục A Tỳ, tất cả bốn hàng thánh vị, Phật, Bồ Tát, Thánh Văn, Duyên Giác và sáu loài phàm phu, trời, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, la đều tôn kính thần chú này. Không có một pháp giới nào trong mười pháp giới vượt ngoài phạm vi của thần chú này. Tất cả loài quỷ thần chữ thiên hộ pháp, thánh văn, duyên giác, cho đến Phật thừa đều nằm trong thần chủ lăng nghiêm. Khi những danh tử của các quỷ thần trong thần chủ lăng nghiêm được tụng đọc lên, tất cả quyến thuộc của những loài quỷ thần đó đều quy phục, tuân thủ quy củ, không dám tùy tiện phá phách. Tổn trì thần chú lân nghiêm mỗi ngày Sẽ khiến cho yêu ma quỷ quái trên thế gian Không dám xuất hiện hại người Mà phải sống đàng hoàng Đại dũng của thần chú lân nghiêm là bao trùm toàn thể tánh Và có thể nói rằng Bao quát tất cả giáo nghĩa Phật Pháp Nếu hiểu rõ thần chú lân nghiêm Thì sẽ hiểu rõ tất cả tinh hoa bí mật của Phật giáo Mọi sự thâm sâu áo diệu và Những sự không thể nghĩ bàn trong trời đất Tất cả đều nằm trong thần chú này Nếu hiểu thần chú này Thì không cần phải học mật tông Bạch giáo Hắc giáo Hoàng giáo Hồng giáo Đây là pháp tam mũi căn bản và bí mật rốt ráo nhất Không ai hiểu rõ và nhận ra pháp bí mật này Dẫu có tu học nhưng hầu hết mọi người đều chưa thâm nhập được Chỉ biết tụng niệm mà không hiểu ý nghĩa Thật ra không cần phải hiểu ý nghĩa của thần chú chỉ biết rằng thần chú này là linh văn Không thể nghĩ bàn cũng đủ rồi Có khả năng tổn trì thần chú này Tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh Bằng ngược lại thì không làm được gì cả Quý vị hãy mau học Ghi nhớ Quán sát và hiểu thần chú này Nếu được như thế thì hoàn thành trọng trách của người Phật tử Cách hay nhất là việc trì tụng thần chú này là phải vì sự lợi lạc chung cho cả toàn thế giới. Hồi hướng tất cả công đức cho toàn thế giới. Trong Phật giáo, không có gì quan trọng bằng thần chú lăng nghiêm vì thần chú này là biểu tượng chân chánh cho chánh pháp. Sự hiện hữu của thần chú này bảo đảm cho sự hiện hữu của chánh pháp. Một khi không còn thần chú này thì chánh pháp cũng sẽ biến mất. Những ai chưa có thể tụng đọc thần chú này Thì không đáng làm người Phật tử Thần chú Lăng Nghiêm có biệt danh là Lăng Bán Niên Trong nửa năm mới học thuộc thần chú này Vì dẫu ngày ngày có tinh tấn tụng niệm Nhưng đến nửa năm mới nhớ hết Những người trì tụng thuộc lòng thần chú Lăng Nghiêm như chúng ta hiện nay Vốn là những người đã từng trồng căn lành trong vô số kiếp Thuộc nhớ mà mãi mãi không quên Chính là sự biểu hiện của căn lành Nếu không có căn lành Ngay cả danh tự còn không thể xem thấy còn Nói chi đến việc tụng niệm Hoặc giả có nghe qua danh tự của thần chú Nhưng sẽ không thể thường trì tụng được Thật vậy Những ai tụng thuộc thần chú này Chính là những người có căn lành sâu xa Thần chú Lăng Nghiêm là pháp môn khó gặp được Trong trăm ngàn muôn kiếp Học và hiểu mỗi câu thì hiểu nghiệm hóa một phần năng lực của thần chú Nhưng phải hành trì thực tiện Xong không phải nghe rằng thần chú này có linh nghiệm và năng lực rất lớn để rồi sử dụng những điều đó. Nếu sử dụng pháp này mà không giữ giới như hầu hết những người không hiểu rõ gì và buông lung tạo nghiệp giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, và những người chỉ tụng năm tâm chú chính khi gặp hoạn nạn Thì đó là làm ô uế pháp này Chứ không tạo công đức gì cả Nếu cố ý muốn sai sử quỷ thần và chư thần hộ pháp Thì chỉ tự khiến nghiệp xấu tăng trưởng Và sẽ tự mang lại tai họa cho chính mình Do đó Đối với việc tu đạo Đầu tiên là phải giữ giới luật Chú trọng đức hạnh Không tranh Không tham không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo Nếu không đủ đức độ mà giả dạng làm thánh hiền, truyền thánh chỉ Hay giả trang làm quốc vương Thì hành vi đó không thể nào chấp nhận được Ngày nay, nhiều người chỉ chú trọng việc tụng chú để có thần thông linh ứng Mà không chú trọng phẩm hạnh của mình thì khiến vô hiệu hóa sự tụng niệm thần chú này. Do đó, Muốn tu học pháp môn của thần chú này Thì hành vi và động cơ phải là chân chánh Chớ nên khởi vọng tưởng hay làm những việc không thanh tịnh Phải chú tâm tu hành hạnh thanh tịnh Nếu có ai một bên thì trì tụng thần chú Còn một bên thì không giữ đúng quy củ Họ sẽ gặp những vấn đề lớn phát sinh Mọi người phải hiểu rõ điểm này Nếu không giữ chánh niệm Và không hành theo chánh hành Bồ Tát Kim Cang Tạng sẽ không kính phục và bảo hộ quý vị Chư Phật và chư Bồ Tát có lòng đại từ bi Nên không biết làm hại chúng sanh vì sân hận Tuy nhiên Tất cả trời, rồng, quỷ thần, hộ pháp đều sẽ tức giận Những ác quỷ, ác thần Khi thấy quý vị đang trì tụng thần chú lăng nghiêm mà lại tạo lỗi lầm Họ sẽ mang tai họa đến Và làm hại quý vị hoặc họ sẽ khiến quý vị bất an, gặp những điều phiền toái lớn lao, hoặc khiến quý vị phải chịu hoạn nạn, thỏa bao quả báo xấu. Đây không phải là điều dẫn chơn Do đó, tất cả quý vị phải nên ăn chay và thanh tịnh hóa thân tâm, giữ hạnh thanh tịnh. Không hành pháp nhiễm ô, chớ phạm bất cứ quy củ nhỏ nhoi nào. Tổn trì thần chú lắng nghiêm còn giá trị hơn bất cứ vàng bạc nào tổng một biến thì đáng giá bằng muôn vạn cân vàng Tuy nhiên chớ tụng niệm chỉ vì vàng Nếu trì giới thì sẽ không có tấm đố kỵ ganh ghét Chướng ngại Nhờ không tham lam hay sân hận Khi trì tổng thần chú mà sẽ phát khởi sự cảm ứng và lợi ích lớn lao Lúc tu hành Nếu có những hành vi trái quy củ Thì sẽ không đạt được sự cảm ứng hay linh nghiệm gì cả Vì chư thiện thần hộ pháp tránh xa nếu có việc gì xảy đến chư thiện thần hộ pháp chẳng màng đến quý vị Do đó Đối với người trì tụng thần chú này Chớ nên có tâm gian xảo hoặc có những hành vi bất chánh như tạo tác nghiệp xấu Bất cứ lúc nào Cũng phải có hành vi chân chánh quân tử và chỉ biết làm lợi ích cho người Chứ không nghĩ về mình Giữ tâm hạnh và hành hạnh Bồ Tát Phép tu trì thần chú lăng nghiêm rất mật linh nghiệm Nhưng không thể dễ dàng Trước hết Trở nên có tâm ích kỷ Kể đến Trở nên có tâm tự lợi mà phải giữ tâm rộng lượng không thiên vị Phải có tâm xả mình vì người Cứu độ hết tất cả chúng sanh Nếu giữ tâm niệm như thế Sự tu hành mới mau đạt thành tựu Quý vị phải chú ý giữ năm giới cho cẩn thận và thường hành 10 điều lành vì đó là những phép tắc căn bản nhất Không thể tu hành mà chẳng giữ giới Nếu tâm niệm đầy cả vọng tưởng ô uế Chẳng những tu hành không được cảm ứng hay thành tựu Mà chỉ mang lại tai họa Do đó Lúc tu pháp trì tổn thần chủ lăng nghiêm Đặc biệt phải chú ý giữ ba nghiệp thân Khẩu ý cho thanh tịnh thì mới có cảm ứng Chứ nên tùy tiện nói nhảm khiến tạo sự chia rẽ hoặc khiến đại chúng trong đạo tràng tu hành cảm thấy không an lạc Trong mọi cử chỉ hành động Như đi, đứng, nằm ngồi Nhất định phải chú ý Chứ nên giặt y phục cho người khác mà phải quán chiếu lại chính mình Như trên đã bàn qua Thần chú Lăng Nghiêm vốn là linh văn Là ngôn ngữ linh nghiệm Mỗi câu có mỗi sự hiểu nghiệm riêng song chớ nên nghĩ Tại sao tôi trì tụng thần chú lăng nghiêm nhưng lại không có hiểu nghiệm? Chớ màng đến việc có hiểu nghiệm hay không Chỉ nên trì tụng giống như tập võ Ngày ngày đều đánh quyền mà không màng công phu như thế nào Có võ thuật là do có công phu tập luyện Bằng ngược lại thì không thể có được Cũng như thế Ngày ngày phải trì tụng pháp này không ngừng nghỉ Dẫu có bận rộn đến đâu Hãy sự việc gì xảy ra Chớ nên trì tổn thần chú lăng nghiêm một thời gian Rồi sanh tâm giải đại Vì không còn thích thú vào pháp này Không chắc chắn quý vị sẽ có được sự cảm ứng Ngay vừa lúc trì tụng Dẫu có được cảm ứng hay không Ngày ngày phải thường trì tụng Cổng phu tu hành phải ngày càng thấm sâu Sự thành tựu không phải xảy ra trong một ngày một đêm điển hình phải học tập suốt 10 năm, 20 năm hoặc ngay cả 30 năm trước khi thật sự có trình độ học vấn. Việc tu hành cũng phải như thế. Phải luôn luôn giữ tâm niệm trì tụng thần chú liên tục mà không gián đoạn. Giống như việc mặc y phục, ăn cơm, ngủ nghỉ. Dẫu có cảm ứng hay không cũng chẳng quan trọng vì nhờ trì tụng hàng ngày mà quý vị từ từ sẽ có điểm tựa căn bản và tự nhiên cảm nghiệm được diệu dụng của thần chú. Nếu mong cầu sự diệu dụng và thần thông không thể nghĩ bàn của thần chú, thì chớ giữ tâm vọng tưởng như ngủ mớ vào ban ngày với bao tâm niệm lăng xăng. Nếu tam muội trì chú bị gián đoạn thì không thể đạt thành tựu. Lúc hành trì pháp môn thần chú lăng nghiêm phải dùng tâm chân thật và thành khẩn. Tại sao gọi là tâm chân thật? Nghĩa là vì việc trì tụng thần chú lăng nghiêm mà quên tất cả thời gian, không gian, ngày đêm, ăn uống ngủ nghỉ. Mọi việc đều tan biến. Một niệm dài như vô lượng kiếp và vô lượng kiếp cũng dài bằng một tâm niệm. Phải có tinh thần quên đi sự ăn uống ngủ nghỉ mà chỉ vì mục đích tu hành. Nếu được như thế, nhất định sẽ đạt thành tổ lăng nghiêm tam muội bằng ngược lại thì không phải chân thật tu hành pháp môn trì thần chú lăng nghiêm không những lúc tu trì thần chú lăng nghiêm phải như thế mà lúc hành trì các pháp môn khác cũng phải hành như vậy đi mà không biết đang đi ngồi mà không biết đang ngồi khát mà không biết đang khát đói mà không biết đang đói quý vị có thể nói vậy thì trở thành người ngu si sao vâng điều này rất đúng có câu dưỡng thành đại chuyết phương vi xạo Học đảo như ngu thủy kiến kỳ Dưỡng thành vụng dại mới có thiện xạo Học đến như ngu mới thấy lạ kỳ Nếu có thể học đến như người ngây dại Thì dẫu tu pháp môn nào cũng đều có thể đắc tam muội và đạt thành tựu Vì chưa được ngu si nên chưa chân chánh thâm nhập vào cảnh giới thiền định và sự tu hành chưa được tương ưng với đạo. Lúc dụng công trì thần chú Lăng Nghiêm hoặc có thể mộng thấy lễ Phật, hoặc có thể mộng thấy Phật phóng ánh hào quang, hoặc có thể mộng thấy mình cùng Phật giảng kinh thuyết pháp, hoặc mộng thấy Bồ Tát, Thánh Văn, Duyên Giác, Thánh Tăng hay Thiên Tướng trên trời, hoặc mộng thấy tự thân thăng lên hư không, hoặc mộng thấy tự mình biết bay, hoặc mộng thấy cởi ngựa vượt sông, hoặc thấy bao loại ánh sáng kiết tường, hoặc thấy dị tướng phi thường lạ kỳ xuất hiện. Đó là những điềm mộng lành. Nếu đạt được những điềm cảm ứng linh nghiệm như thế, phải nên cẩn thận, phải nên phát tâm bồ đề, phải thanh tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý và phải khẩn thiết gia tăng sử dụng công trì tụng thêm nữa. Xong chớ nên kể cho người khác nghe những cảm ứng hay linh nghiệm gì mà quý vị đã cảm nhận được với mục đích muốn khiến người khác tin tưởng và kính trọng mình. Tự biết về những cảm ứng mà mình đã cảm nhận cũng đủ quá rồi. Nếu mãi quảng cáo công đức của mình và đi dạo rao sự tu hành thì hoàn toàn sai lầm. Nếu làm như thế, thì để lỗ hỏng cho ma thừa cơ hội xông vào, cũng giống như không cất giữ châu báu trong hộp kính nếu bỏ châu báu trước cổng nhà Thì nhất định sẽ bị người trộm lấy Do đó Tu hành theo đạo Phật Chúng ta phải cẩn thận Chớ nên để thiên ma ngoại đạo thừa cơ hội quấy phá Tuy nhiên Có thể kể lại kinh nghiệm tu hành của mình Cho các bạn đồng tu Nếu không vì mục đích tham danh lợi Được người cung kính ca ngợi Kinh Lăng Nghiêm Thuyết nếu thường tổn trì thần chú lăng nghiêm Cho đến khi có công phu và đạt diệu dụng Thì 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng Và quyến thuộc của các ngài Sẽ thường đi theo và bảo hộ quý vị Khiến tất cả sở cầu đều được như ý nguyện Xong Mã Vương không ngừng tìm chỗ hở để gieo rắc rối nhiều hơn khả năng quý vị có thể chịu đựng được. Xưa kia, tại vùng Hồ Bắc ở Đông Sơn, Ngũ tổ hoàng nhẫn tu hành và giữ giới đặc biệt rất tinh nghiêm Lần nọ Một bọn cướp vây quanh thành Hồ Bắc Ngũ tổ hoàng nhẫn không thể nhẫn chịu nhìn cảnh đó Nên quyết định xuống núi cứu dân chúng trong thành Ngài xuống núi Đông Sơn và đi vào thành Hồ Bắc Vừa thấy Ngài đến Bọn cướp run sợ Hạ gươm giáo và bỏ chạy Tại sao? Dẫu Ngài chỉ vào thành một mình nhưng bọn cướp thấy thiên binh và thiên tướng mang kiếm vàng Cùng áo giáp vàng uy dũng từ trên trời bay xuống Nên bọn chúng liền bỏ chạy tán loạn Không dùng một cây gươm giáo cũng tên Ngài đánh bại bọn cướp Vì Ngài thường trì tổn thần chú lăng nghiêm Nên vừa thấy Ngài thì bọn cướp liền run sợ Có thể nói rằng Chứ Bồ Tát Kim Cang Tạng Hiển oai linh hoặc đó là do oai đức tu hành của ngũ tổ hoàng nhẫn mà nhiếp phục bọn cướp. Đó là cách mà hành giả không dùng một quân binh hay khí giới nào để hàng phục bọn cướp. Nếu không chân chánh tu hành hoặc không có công phu chân thật thì làm sao có những sự cảm ứng đạo giáo như thế? Phật Thích Ca tuyên thuyết thần chủ lăng nghiêm để gia hộ và hỗ trợ định lực cho tất cả những người phát tâm tu đạo như chúng ta hiện nay. Khiến cho thân tâm của chúng ta được an lạc, không bị phiền muộn. Do đó, trong mọi thời mọi khắc, chúng ta chớ quên pháp trì tụng thần chú này. Nếu có thể thành tâm chuyên chú trì tụng thần chú lăng nghiêm, thì chính là hỗ trợ Phật Pháp được hưng thành và chánh pháp được trụ lại thế gian dài lâu. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đại biểu chánh pháp Như Lai giảng vào tháng Giêng năm 1983. Trong Tam Tạng Kinh điển của Phật giáo Đại Thừa Kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh ví như tấm gương chiếu rõ yêu ma quỷ quán Tất cả thiên ma ngoại đạo Lị mỹ võng lượng Một khi nhìn đến Kinh Thủ Lăng Nghiêm Thì hình tướng của chúng sẽ hiện rõ Không thể ẩn hình Hoặc chạy trốn khỏi Vì vậy Xưa kia khi Đại sư Trí Giả nghe đến bộ kinh này liền hướng về Ấn Độ thành tâm khẩn thiết Lễ bái 18 năm trường cầu mong bộ kinh này qua đến nước Tàu. Tất cả chư đại đức, cao tăng, đại trí huệ, ai ai cũng đều tán thán kinh thủ lăng nghiêm. Do đó, bộ kinh thủ lăng nghiêm tồn tại thì Phật Pháp mới còn tồn tại. Ngược lại, Phật Pháp sẽ bị hủy diệt. Tại sao gọi là đời mạt Pháp? Gọi là đời mạt Pháp vì kinh thủ lăng nghiêm bị hủy diệt. Ai hủy diệt bộ kinh này Thiên ma ngoại đạo sẽ hủy diệt Chúng thấy kinh thủ lăng nghiêm như đinh trong mắt Như xương trong thịt Nên không ngồi yên Đứng không an Vì vậy Bắt buộc chúng phải sáng chế tà thuyết Bảo rằng kinh thủ lăng nghiêm này là giả Phật tử chúng ta phải nhận rõ điều này Mỗi lời trong bộ kinh này đều là chấn kinh, chấn điển Lời lời đều giảng về chân lý Vì vậy Hiện tại chúng ta nghiên cứu 50 loại ấm ma Mới thấy rõ kinh Thủ Lăng Nghiêm quan trọng như thế nào Tà ma quỷ quái sợ nhất bộ kinh này Đại lão Hòa Thượng Hư Vân trụ thế 120 năm Suốt đời tu hành Đại lão Hòa Thượng Hư Vân rất quý trọng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm Nên chỉ chú giải bộ kinh này và đặc biệt bảo tồn những lời chú giải cả vài thập niên. Tuy nhiên, điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân là quyển chú giải bị đốt mất do biến cố tại Vân Môn. Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân chủ trương rằng là người xuất gia như chúng ta phải nghiên cứu tu học cho đến khi thuộc lòng bổ kinh này từ đầu đến cuối và từ cuối đến đầu. Được người khác thưa rằng có kẻ bảo kinh thủ lăng nghiêm là giả Đại lão hòa thượng hư vân bảo Hiện tại là đời mạt pháp Yêu ma quỷ quái muốn lừa bịp người tu hành Nên bảo rằng Mắt ca là hạt châu Khiến mọi người mê mờ không phân biệt đúng sai Chúng khiến người khác đuôi mù để không còn nhận ra Phật Pháp Chúng cho thật là giả Và giả là thật Nên bảo rằng Xem kìa Người này viết quyển sách này ai ai cũng đọc Người khác viết quyển sách kia Ai ai cũng đọc Tuy nhiên Đối với kinh điển chân chánh do Phật thuyết Hãy đặt trên gác sách để vĩnh viễn không ai có thể đọc được. Vì vậy, mới thấy rõ chúng sanh nghiệp chướng nặng nề. Nếu nghe tà tri tà kiến, thì họ liền tin tưởng ngay. Giảng dạy chánh tri chánh kiến họ không tin tưởng. Tại sao họ không tin? Vì không đủ căn lành và không có nền tảng đạo đức căn bản. Do đó, đối với chánh pháp Họ hoài nghi bất tín Tại vạn Phật thành Chúng ta kiến lập đạo tràng Thủ Lăng Nghiêm Mỗi ngày Có ai phát tâm tụng đọc kinh hay học thuộc lòng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm Thì thật rất hay Ngày ngày Quý vị thường đọc tụng Hoặc học thuộc lòng kinh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Pháp Hoa Và ngay cả kinh Hoa Nghiêm Như đến trường học thì rất tuyệt nếu có ai học được như thế Thì chánh pháp mãi trường tồn trên thế gian Thế nên Tại đạo tràng vạn Phật thành thánh tịnh Mọi người phải phát tâm hành những hạnh này Tuy nhiên Chớ nên tranh với nhau Chúng ta phải vượt trên mọi thế tình để hành hạnh này Xưa kia tâm nguyện của tôi là Học thuộc lòng Kinh Pháp Hoa và Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tại Hồng Kông Tôi có đệ tử là Hằng Định Học thuộc lòng kinh Thủ Lăng Nghiêm Tôi cũng dạy thầy ta học kinh Pháp Hoa Tại đạo tràng vi diệu này Chúng ta phải phát tâm Bồ Đề Tu học nghiên cứu và học thuộc lòng kinh luật của Phật Đà Như kinh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Pháp Hoa Tứ Phần luật và Kinh Phạm Vọng Nếu làm được như thế thì chánh Pháp mới tồn tại lâu dài trên thủy gian